này còn khá là đẹp tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và thử những tính năng của bếp cho các bạn xem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 đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng đó là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa đối với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên cho các bạn xem nướng của nó có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đây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 cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được đáy nồi nóng hơn 200 độ C cái nhiệt độ thích hợp để nấu nướng nên nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây tôi sẽ đo cho các bạn xem bên đây là 320 độ bên đây cũng tương tự như vậy thì ở vị trí bếp nó sẽ khác nhau bếp sẽ có thời gian khóa ga khác nhau cũng như nhiệt độ nó sẽ khác nhau của tôi đều đã khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi dù công tắc không đang mở nè kèm thêm một tiếng bếp các bạn có thể nghe không bếp nó đã ờ, khóa ga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 các bạn phải hơi cong một đầu của lò xo lên pin á, thì chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương á, nó cứ những cái lỗ nhỏ là chúng ta móc vào cố định thanh lò xo như thế này đây rồi chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin á, thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với cách cho hộp pin các bạn chú ý là tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu, nếu chúng ta lắp sai lắp đảo cực á, lâu ngày thì sẽ làm hư hỏng pin cũng như bếp sẽ không có hoạt động được ở đây thì bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường nè khi sử dụng pin sạc á, các bạn có thể theo dõi cái đèn ở đây nếu mà nó báo đỏ lên nó không tắt tức là pin yếu hoặc là các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin nó còn nhiều tiếng đánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin nó sắp hết các bạn nên cắm sạc vào bên phía tay trái chúng tôi làm sẵn một cái đầu dây sạc cho các bạn đi kèm với đó là sẽ có một cục sạc và một đoạn dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể thoải mái sử dụng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 một cái miếng xương hạt dừa như thế này giá là 80.000 một cái các bạn có thể dùng nó để nấu những món ăn hoặc là nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được sử dụng nó các bạn chỉ việc lấy dây sạc cắm vào bếp rồi chúng ta cắm vào cái thiết bị này thôi sau đó chúng ta cắm vào ổ điện để sử dụng các bạn tăng trình tối đa được là 90 phút ở đây sẽ để một phút làm để thử sau đó chúng ta bật bếp lên bước cuối cùng các bạn lấy bên ra để lấy không còn nguồn điện nữa khi bếp không còn nguồn điện nữa khi cái thiết bị hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng nó để nấu hoặc nướng những món ăn mà chúng ta biết trước cái thời gian chính của nó